Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của VT88 Vào tháng 7 năm 2018, Apple đã cho ra mắt dòng sản phẩm Mac Pro phiên bản 2018 với thiết kế gần như không gì thay đổi so với các phiên bản trước đây Tuy nhiên nó đã khắc phục được những lỗi mà người dùng thường gặp ở các phiên bản trước đó Và ở video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ những uh, trải nghiệm của cá nhân mình sau 6 tháng sử dụng chiếc Mac Pro MIA 2018 và trước khi vào nội dung chính của video, các bạn đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Đánh giá đầu tiên là về thiết kế chung của dòng Oppo Pro 2018. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng nó không gì thay đổi so với phiên bản 2017. Nếu đặt hai chiếc máy cạnh nhau, các bạn khó lòng có thể phân biệt đâu là phiên bản 2017 đâu là phiên bản 2018 vẫn mà là một thiết kế theo kiểu unibody quen thuộc và vật liệu vẫn là vỏ nhôm nguyên khối logo táo tráng hương ở chính giữa của máy cân nặng vẫn là 1,4 kg cực kỳ gọn nhẹ và thuận tiện cho việc di chuyển của các bạn có một điều mình khuyên các bạn là lên sử dụng một túi chống sốc trong quá trình di chuyển cũng như sử dụng chiếc máy này vì nó sẽ giúp máy tránh được những vết xước hay là những móc méo không đang có và những chiếc máy sang trọng như thế này chẳng may một việc sức nhỏ thôi sẽ rất là khó chịu và tức mắt trong quá trình sử dụng tiếp theo về các cổng kết nối của phiên bản 2018 này nó cũng giống như phiên bản 2017 nó chỉ duy nhất cổng kết nối USB Type-C và một khe cắm tai nghe 3.5 mà thôi nếu các bạn muốn sử dụng các thiết bị ngoại vi mà không kết nối qua cổng USB Type-C các bạn cần trang bị thêm những cổng kết nối ngoại vi như này bộ chuyển đổi như này như mình thì mình dùng bộ chuyển đổi từ USB Type-C ra USB chuẩn A còn nếu các bạn sử dụng nhiều phương tiện nhiều cổng kết nối bộ chuyển đổi khác cao cấp hơn thì các bạn cần sử dụng một bộ chuyển đổi từ USB Type-C ra như cần có thêm khe đọc thẻ như SD ra cổng kết nối HDMI có một điều hơi đáng tiếc ở dòng Oppo Pro 2018 đó là nó chỉ có duy nhất phiên bản có tút 3 mà thôi dù bạn là người có thích tút 3 hay không thích tút 3 thì nó cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất mà thôi có một điểm mà mình cực kỳ thích ở chiếc Mac Pro 2018 này Đó là bản lề của nó cực kỳ chắc chắn Bạn có thể nhẹ nhàng và dễ dàng dùng một ngón tay để mở máy mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào Điểm mà hầu như trên tất cả các dòng máy Windows khó lòng có thể so sánh được Xét về bàn phím của dòng máy này thì đã rất nhiều nghi ngờ được đặt ra trước khi chiếc Mac Pro 2018 đầu tiên được ra mắt trên thị trường. Liệu rằng dòng bàn phím này có gì thay đổi so với thế hệ trước hay không? liệu nó còn hay bị lỗi như các phiên bản 2016, 2017 hay không. Và sau đó Apple đã đưa ra ngay ra câu trả lời bằng cách thêm một lớp cao su mỏng ở trên bàn phím của thế hệ MacBook Pro 2018. Điều này giúp cho bàn phím êm hơn, giảm tiếng ồn trong quá trình nhập liệu và sử dụng và cũng là giúp cho bàn phím không bị dính bụi bẩn. Nguyên nhân chính gây ra kẹt phím ở các thế hệ MacBook Pro 2016, 2017. Và sau 6 tháng sử dụng thì mình đánh giá bàn phím có độ nảy và độ đàn hồi rất là tốt tuy nhiên thì sau một thời gian dài sử dụng sẽ có cảm giác hơi mỏi tay một chút khi hành trình cũng như là khoảng cách phím hơi nhỏ màn hình của máy vẫn là màn hình Retina với độ phân giải 2560 x 1600 nhưng được nâng cấp lên công nghệ màn hình Chu Tông màn hình này nó hay ở chỗ là có thể cảm biến được ánh sáng để tự động thay đổi nhiệt độ màu màn hình dựa trên môi trường xung quanh ví dụ như nếu bạn sử dụng ở trong môi trường thiếu ánh sáng thì màn hình sẽ chuyển sang màu ấm hơn cho đỡ mỏi mắt. Còn khi các bạn dùng ở ngoài trời với ánh sáng mạnh thì màn hình sẽ ngả sang màu xanh giúp các bạn dễ nhìn hơn. Đây là một điểm cộng rất lớn trên MacBook Pro 2018. Nó giúp bảo vệ mắt, giúp các bạn làm việc trong thời gian lâu mà không bị mỏi mắt và đỡ hại mắt hơn. Về hiệu năng của dòng máy này, CPU trên MacBook Pro 2018 đã được thay đổi đáng kể so với dòng MacBook Pro 2017 khi chip Core i5 đã được tăng lên 4 nhân và đối với chip Core i7 đã được tăng lên là 8 nhân. Dù là một thay đổi nhỏ ở CPU, tuy nhiên nó cũng giúp MacBook Pro 2018 cải thiện đáng kể và tốc độ xử lý nhanh hơn rất nhiều so với các phiên bản 2017, đặc biệt đối với các thương vụ đa nhân. Và mình đang có đây là chiếc máy có cấu hình là chip Intel Core i5 2.3 RAM 8GB ổ SD 256GB. Công việc của mình là nhập liệu văn bản cũng như chỉnh sửa hình ảnh và dựng video bằng Premiere. Còn chỉnh sửa hình ảnh mình dùng phần mềm Photoshop. Sau 6 tháng sử dụng thì đánh giá khá là ổn và không vấn đề gì trong trình sử dụng. Loa Chinook Pro 2018 cho âm thanh lớn, rõ ràng và chi tiết hơn. Sau đây mình sẽ mở một đoạn nhạc để các bạn cùng đánh giá. Thời lượng pin của Moto 2018 theo giá của cá nhân mình cũng khá là ok. Các bạn có thể dùng trong vòng 8 tiếng đồng hồ liên tục mà không để dùng đến sạc. Nếu như các bạn dùng các công việc à, văn phòng như Word, Excel hay là lướt web thông thường. Và tổng kết lại, nếu bạn là một người trông chờ một thiết kế đột phá thì Mac Pro 2018 sẽ đem đến một thất vọng nho nhỏ. Vì hầu như thiết kế của nó không có gì thay đổi so với bản 2017 hay 2016 Tuy nhiên bù lại thì hiệu năng của nó đã được tăng lên đáng kể. Và đối phiên bản i5 88 ổ SD 256GB thì giá mới, giá máy mới trên thị trường hiện tại đang khoảng 40 triệu đồng. Đối với cá nhân mình đánh giá thì mức giá này cũng khá là ok vì thực tế thì mình là một ờ, fan, một tín đồ của MacOS. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy cho mình biết đánh giá của các bạn ở phía dưới phần comment nhé. Và các bạn đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo